Đừng bắn đó, đừng có đứng nốc, chỗ. Nốc, nốc, nốc một. Ủa, ốp luôn hả? Dưới luôn, dưới luôn, dưới đó luôn. Bắt luôn, bắt luôn. nó vô được không này <laughs> thằng úp rồi cái nhà như là còn cái ghìa đó cái mo vô đó luôn đi chạy vô đó đi đúng ừ. rồi nó nằm à đủ xíu cứu cứu Đấy, nó lên chờ con hắn ra, Con hắn ra nhặt thứ nữa bên phải bên phải bên phải trên bạn rồi nắp đầu lên rồi nắp nữa ồ oh, hay vậy đây là Yeah.